các bạn đang nghe nhạc là sẽ bên nhau trọn đời phải cùng chia sẻ có cảm thấu em không đâu phải chỉ có yêu thương chỉ có yên vui mỗi ngày mà phải có lúc buồn giờ được mãi Yêu là khi giữa hai ta đặt cuộc sống